Xin chào tất cả các bạn Các bạn có thích môn tin không? Còn mình thì chắc là không Vì nó khó vãi Gì? Vãi gì? Định nói bậy đúng không? Đâu có nói bậy đâu Vãi lúa cơ mà Rồi còn nghề trình viên liên quan đến nó nữa Khá là phức tạp Thôi không nói linh tinh nhiều nữa Video tìm hiểu nghề lập trình viên xin được Bắt đầu nói đến nghề lập trình viên thì mình đoán tất cả các bạn đều nghe qua rồi và nghề lập trình viên thì là những người đã tạo ra những chương trình những phần mềm sử dụng những ngôn ngữ lập trình khác nhau để xây dựng thiết kế và bảo trì máy tính những trò chơi những ứng dụng mà các bạn hiện nay đang sử dụng trên những chiếc điện thoại thông minh hoặc là trên máy tính thì đều là nhờ những lập trình viên đã tạo ra hiện đây thì mình cũng xin kể các bạn nghe về một câu chuyện về nghề lập trình viên mà mình thấy nó không liên quan cho lắm cậu chuyện chỉ là hư cấu, không liên quan tới bất kỳ nhân vật, đoàn thể hay sự kiện nào, nếu có chỉ là trùng hợp. Hi, nhảy vào con bát đây, nhảy vào con ti. Ui, ngu như bò. Con với chả cái, suốt ngày cắm mắt vào điện thoại. Mày xem con nhà người ta đây. Xong sáng học chiều, còn chưa ăn ai, còn mày sao? Cứ ngày điện thoại đi học sao? thời mẹ bình tĩnh con chơi như này mục đích chính là để hỏi thôi sau này con đi làm lập trình viên kiếm đầy tiền tha hồ cho mẹ tiêu tóm lại là con đi học không nhưng mẹ con chơi không bán đã xong rồi hai phút thôi NANI <laughs> các bạn yên tâm là mình không sao có tiếng gì không thôi bớt sàn rồi trở lại vấn đề chính về công việc lập trình viên thì theo mình biết có 5 loại thứ nhất là lập trình web thứ hai là lập trình database thứ ba là lập trình hệ thống tư là trình game cái này cũng cứ cả và thứ năm là lập trình mobile lập trình mobile thì vậy và các nhiệm vụ chính của một lập trình viên đó là xây dựng mới một ứng dụng nâng cấp và sửa chữa ứng dụng có sẵn xây dựng các chức năng xử lý và cuối cùng là nghiên cứu phát triển công nghệ mới đó các bạn thấy không công việc không hề đơn giản chút nào đúng không để mình bật mí cho các bạn biết thêm mức lương của nghề lập trình viên rất cao nhé và mức lương của nghề lập trình viên được chia thành nhiều cấp bậc dựa trên trình độ của lập trình viên thứ nhất là junior developer ra dạ vâng. dạ. rất tiếc phải nói các bạn rằng là MC đầu tiên của chúng ta đã có việc gấp và nên không thể tiếp tục được và nên ờ, mình thì sẽ làm MC thứ hai yeah, <laughs> boy. mình xin tiếp tục đầu tiên là junior developer là những người có mức lương từ 500 đến 1000 đô la và đây là những người có dưới 3 năm kinh nghiệm và đã có đầy đủ kiến thức về cơ sở dữ liệu và vòng đời của ứng dụng tiếp theo là senior developer có mức lương từ 1.000 đến 1.500 đô la tất nhiên đã có kinh nghiệm từ 4 đến 10 năm thứ ba là leader developer có mức lương từ 1.500 đến 2.000 đô đây là những người có kinh nghiệm từ 7 đến 10 năm và để đạt được mức này thì các bạn đã phải yêu cầu phải có tất cả kỹ năng của một senior developer tiếp theo là mid level manager là quản lý trung cấp có mức lương từ 1.500 đến 2.500 đô la đây là những người quản lý các lập trình viên và dưới quyền quản lý cấp cao khi các bạn làm đến mức độ này thì các bạn vẫn đang có thể thuê và sa thải các nhân viên của mình đúng chưa làm nhanh lên à vâng sếp đợi em tí cuối cùng cao nhất đó là senior leader với mức lương rất là cao còn biết là bao nhiêu không đó là 3.000 đô và khi đã làm một senior leader thì các bạn phải quản lý lãnh đạo nhân viên của mình và cùng vào phá sự giám công ty và các chức danh thường gặp ở Senior Leader đó là VP, CPT và CEO Thế nào? Sau khi nghe các thông tin các bạn muốn làm được chuyên viên nữa không? Nhưng mà mình nghĩ lâu mới làm được Hả? À, cái gì Suốt ngày khinh thường nhau á Ở đây, ông này với tôi không? Trời đùa tí cho vui đấy nhưng mà làm lập trình viên làm nghề không hề dễ một tí nào các bạn biết tại sao giời tại vì nó khó chứ có gì đâu vơ vẩn nói linh cái gì đấy vì mẹ tớ bảo đấy nghề làm trình viên cần phải có rất nhiều yếu tố nhá phẩm chất tốt này có trình độ học vấn cao siêu Ui, như mình học toàn sách ngược học toàn sách tin để trở thành một lập trình viên thế này ờ à, đúng á những gì vừa nói thì nghề lập trình viên đòi hỏi rất nhiều yếu tố và để trở thành một lập trình viên giỏi thì các bạn phải có một số tố chất nhất định và mình xin được kể đến một số tố chất như sau thứ nhất đó là cẩn thận và tỉ mỉ thứ hai là khả năng tư duy và logic thứ ba là khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm với cùng thứ tư là khả năng tự học và nâng cao kiến thức của bản thân nhân tiện nói về lập trình viên thì mình cũng muốn nói thêm với các bạn về ờ, một sự việc đã qua lâu rồi đó là Flappy Bird thì các bạn chắc các bạn cũng biết thì đây là một uh, ờ, tựa game rất là nổi tiếng do các lập trình viên Việt Nam tạo ra nhưng mà mình không hiểu ở đâu lại có các bình luận ác ý như kiểu ờ, đờ mờ cái các bản quyền gì game phó rồi đồ họa như bao nhiêu khoác đồ họa khủng trời hay bao nhiêu Ui rồi thằng này chậm chỉ ăn may chúng sổ số thôi mà Chứ tài cán gì Ờ đó Người ta ăn may đấy Chúng mày cường mới ghét à Do sử dụng những từ ngữ không phù hợp nên MC thứ hai đã bị đạo diễn sa thải thân Hey, lại là mình đây Hello motherfucker Chúng ta tiếp tục phần đang rời nhé Như MC trên vừa nói thì tựa game Flash Virus tuy rất thành công nhưng vẫn nhận được nhiều bình luận trái chiều và ác ý đó là một trong những mặt trái mà mình muốn nói với các bạn về nghề lập trình viên không chỉ Flash Virus mà còn nhiều tựa game khác chương trình khác cũng phải nhận những bình luận không tốt đẹp như này thêm một mặt trái của nghề lập trình viên họ luôn phải làm quá sức của mình ví dụ như họ đã thức khuya hàng tuần thậm chí cả tháng trời để làm phần mềm dự án của họ đến việc ăn uống không giờ giấc hay không hoạt động gì ngoài mười ngón tay đã trở nên quen thuộc với họ. Tất nhiên, với cường độ làm việc như vậy, các vấn đề như stress là khó tránh khỏi, ngoài ra có thể mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp và cả tiêu hóa, cận thị, từ đó sức khỏe của họ sẽ suy giảm đáng kể. Có rất nhiều mặt trái của nghề lập trình viên mình muốn nói cho các bạn biết, nhưng mà do thời gian có hạn nên mình xin dừng tại đây. Qua vlog này bọn mình muốn truyền tải cho các bạn biết về công việc để lập trình viên cần phải có những yếu tố gì, cần phải làm những gì và trải qua những khó khăn như nào. Qua vlog này mình hy vọng các bạn có cái nhìn khác về công việc lập trình viên và tôn trọng họ hơn. Video của Tổ Bù đến đây là hết. Uhm.